người nào biết niệm đến ân đức của tăng thì sẽ được phần đông chúng sinh kính trọng tất nhiên không phải là tất cả nhưng mà phần đông đến đâu cũng được người ta kính trọng thứ hai là thiện tâm trong sạch à, cái thiện tâm nó được trong sạch nó thanh tịnh có những người có thiện tâm nhưng mà thiện tâm lại không trong sạch nghe không? tức là cũng có thiện tâm đấy nhưng mà trong cái thiện tâm đấy vẫn còn chất chứa những cái kiêu mạn hoặc những cái đố kỵ hoặc những các cái nhỏ nhen ích kỷ tuy là thiện làm việc thiện đấy thứ ba khi sắp chết tâm bình tĩnh sáng suốt không mê muội được cái phước báo như vậy đấy đến khi sắp chết tâm rất bình tĩnh sáng suốt không mê muội đó chúng ta mà kính tăng niệm được ân đức của tăng thì đến lúc chết được cái phước báo thế đấy thưa đại chúng không dễ đâu nhá thường chúng ta sắp chết là mắt chân tay quờ quạng coi như là hoảng loạn hết tất cả luôn phải không đấy, nhưng mà nếu mà người nào mà kính tăng niệm ân đức của tăng nhớ tới ân đức chúng tăng mình được cái phước này đấy thứ tư sau khi chết do thiện nghiệp này cho quả tái sinh làm người cao quý hoặc chư thiên cao quý đấy sau khi chết do mình nhớ tới được ân đức của chúng tăng phát tâm tin kính chúng tăng mà mình được tái sinh làm người cao quý hoặc nếu sinh lên trời thì cũng là chư thiên cao quý giống như chàng trai Indaka đấy thiên tử Indaka đấy không? Thứ năm, tái sinh kiếp nào cũng thuộc vào hàng chúng sinh cao quý. Đấy, chúng ta thấy sướng không? Tái sinh kiếp nào cũng được vào cái hạng chúng sinh cao quý. Thứ sáu, có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. Sinh ra là có sắc thân đẹp đẽ, đáng ngưỡng mộ, không phải bị thân hình xấu xí, à, què cột hay là đủ các thứ thân hình đen đủi xấu xí. Thứ bảy, các bộ phận trong thân thể đều xinh đẹp đáng quý nên toàn thân đều xinh đẹp ừ. thứ tám thân có mùi thơm tỏa ra thứ chín miệng có mùi thơm tỏa ra thứ mười có nhiều trí tuệ thứ mười một có trí tuệ sâu sắc chúng ta có trí tuệ rồi trí tuệ nhiều tức là rộng rồi nhưng mà lại còn sâu nữa rất là sâu thứ mười hai có trí tuệ sắc bén này còn có trí tuệ sắc bén này chúng hiểu không có trí tuệ chưa hẳn mình đã sắc bén đâu tức là người ta rất là bén này đối đáp rất là lanh lẹ sắc bén à, thứ 13 có trí tuệ nhanh nhẹn thứ 14 có trí tuệ phong phú thứ 15 là có trí tuệ phi thường đấy riêng về cái quả báu trí tuệ là có đến hai bốn sáu cái thứ trí tuệ à trí tuệ nhiều trí tuệ sâu sắc rồi lại trí tuệ sắc bén trí tuệ nhanh nhẹn trí tuệ phong phú và trí tuệ phi thường thì chúng ta thấy mà chúng ta quý nhất là trí tuệ nhưng mà từ cái niệm ân đức chúng tăng đấy cung kính chúng tăng mà, mà, mà chúng ta được những cái thứ phước báu này và cái phước báu thứ 16 là nói lời hay và lời có lợi ích chúng ta cung kính tăng niệm ân đức tăng ta nói được những lời được lợi ích đấy thưa đại chúng thứ 17 kiếp vị lai có duyên lành được gặp đức phật nghe chính pháp dễ dàng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế chứng đắc thánh quả đạt niết bàn trong kiếp vị lai do cung kính niệm ân đức tăng mà chúng ta lại có duyên để được tiếp tục được gặp chánh pháp và khi nghe chánh pháp thì rất dễ được giác ngộ đại chúng thấy không thế còn bây giờ chúng ta cũng làm thiện mà không làm thiện ở trong tăng ở trong tam bảo chúng ta có phước mà kiếp sau ta không được sinh ra được gặp phật pháp lại sinh ra ở cái xứ nào ấy, không? làm ông ờ, vua ở cái xứ mù căng trải nào đấy không, <laughs> ờ, không biết Phật pháp là gì cả để chúng thấy rất là khổ ừ. cho nên chúng ta mà mở được cái duyên cung kính và chúng tăng niệm ân đức tăng nó được những cái phước báo này đó chính là những quả báo phát sinh từ niệm ân đức của tăng đấy nha yeah.